Hello các bạn nha Hôm nay mình sẽ gửi đến tất cả các bạn một cái bản game hack rất mới nhé Cái bản à, Bản này nha các bạn Cái bản bầu cua này 2023 này của tác giả game bầu cua mới nhé Lưu ý mình xin nói lại là cái bản này là bản hack nha các bạn Đấy Bản hack nó sẽ có hai chức năng nha Là quy luật và cầm cá nha Đây Đấy Rất đẹp nha bản này à, nếu như các bạn chơi trên mấy người khác tải trực tiếp thì còn có thể mua được quy lực quy lực cho các bạn còn cái loại này thì bạn hát cài máy nha bạn hát cài máy thì chỉ chơi được trên máy của mình nó gồm hai chức năng là quy lực và cầm cái về mình xài vĩnh viễn nha bây giờ mình sẽ test cái chức năng uh, quy lực trước cho các bạn xem nha ví dụ như bán này nó là một con gà và hai hai con cua nè gà cua cua rồi chén này mình đánh nó con nai nha các bạn đấy các bạn thấy không một nai nai tôm ghè nai tôm ghè chén này mình đánh con tôm nhá nai tôm ghè đánh con bầu chứ tất cả bầu, bầu nè bầu nha đấy ghè ké bầu ké ghè bầu chén này mình đánh con cua nha các bạn cua đấy một ghè hai cua một ghè hai cua cái này đánh, đánh con nai nhá đấy nai nai tôm tôm nai tôm tôm trứng em đánh con ờ, gà nhé các bạn tất cả vào gà này đấy rồi vừa rồi mình đã test cái chức năng qua ờ, uh, quy quy lực nhá bây giờ mình sẽ chuyển sang cái chức năng cầm cái nhá rồi mình chỉ đi bật công tắc cái này rồi đấy vừa rồi mình đã chạm cái chức năng ờ, cầm cái rồi đấy bật cầm cái rồi đấy bây giờ mình sẽ MNE nha né triệu cho các bạn xem nhé cái độ chính xác của nó như thế nào nhé bây giờ mình xem MNE à, anh em ván không có con à, con bầu cho các bạn xem đi một ván hai ván ba ván bốn ván năm ván sáu ván bảy ván tám ván tám bao nhiêu ván được hết nhá bây giờ mình xem MNE con gà cho các bạn xem này không không có gà này Đấy, không có gà Đó. đấy bạn thấy không rất là chính xác nha trong cái chữ mở này nó sẽ có ba điểm né nha và mỗi điểm né là sẽ né được hai con đấy ví dụ như người ta đặt mặt nào nhiều tiền thì mình sẽ mở không cho mặt đó ra nhá đấy mình xin nhắc lại đây là băng hết nha băng hết là chỉ chơi ra máy của mình đấy gồm hai chức năng là quy lực và cầm cái xài vĩnh viễn nhá những bạn nào muốn cài băng hết này hoặc là muốn cái quy lực đánh trực tiếp ra mấy người khác cũng con game này thì liên hệ qua qua mình qua số điện thoại mình để trên màn hình đấy là 0986 998 235 rồi chào các bạn nha